Xin chào Cao vậy mà cũng à? dám nhảy Ngọc bội của thái tử Sao lại ở chỗ của tên tiểu quỷ vừa rồi Một hạt đậu phộng to biết bay Đây là nơi nào vậy những thứ này hai người đi trẻ củi chào hai người xin hỏi hai người có nhìn thấy người này không tôi đang tìm ông ấy ừ, xem ra hai người không biết nhưng mà không sao Vẫn cảm ơn hai người Người tốt cả đời bình an Không làm người tốt sao sinh mệnh ngắn ngủi như vậy mà các người lại không quý trọng. Giống như một mùi thối giữa nào đó đã ngửi thấy trong giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ta tưởng sẽ được nghe thấy âm thanh và mùi hương của tự nhiên, cuối cùng mới phát hiện đều là giả. Khắp nơi đều là vong linh đầu đội hoa giả Họ mỉm cười, và lắc nhẹ đầu, biểu hiện hảo ý với ta. Ta chỉ việc cứ thế mà bước đi. Ta thật sự không thích cái mùi của họ. Không, là ghét. Xin chào, cho hỏi, có nhìn thấy người này không? Sầu cũng một ngày, vui cũng một ngày Gặp chuyện không giúp vào sừng trâu Người cũng thư thái, lòng cũng thư thái Ngủ Tên tiểu quỷ nhảy tường Không được chạy Đứng lại Lợi hại đấy Như vậy mà cũng không đánh thức được các ngươi Tên tiểu quỷ nhảy tường Ngươi chạy cái gì chứ Ra đây Nếu quay lại đường cũ Chẳng phải là nộp mạng sao Bên kia có mấy cửa hang, Không biết có thể đi vòng đến đâu Thái tử, khi nào thì chúng ta đi à? vậy? Nơi này chán quá à. Ngài tính làm gì với đứa trẻ này? Bùi định. Hmm. Được. Cũng chỉ còn nơi đó có thể thuần phục được đứa trẻ nghịch ngợm cứng đầu hết thuốc chữa này. Tiểu Khương, người đậu phộng. Họ là gì? Bắt đầu từ ông nội của ông nội ngài. Ta đã là đại hộ pháp của dịch vệ quốc. Một sự tồn tại kỳ lạ như vậy, ta có là cái gì? Người trả lời không vào trọng tâm như thế Thật đáng ghét Còn nữa Ngài là gì? Người là gì? Yeah. Ta đã hứa với ngươi Đưa ngươi ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm Tiểu Khương Chúng ta đi thôi